Rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn máy phun thuốc từ sâu 4 thì Honda VKR2525. À, ờ, máy sử dụng động cơ Honda GX25. Máy ờ, nhập khẩu nguyên chiếc ờ, Thái Lan. À, nó khác với con Honda VKR4025 nó là sử dụng động cơ GX35. Còn con máy này là nó sử dụng động cơ GX25. Đấy, một bên là GX25 và một bên là GX35. Thì đây là vỏ thùng bên ngoài của máy đây là mã của máy WJR4 à, 2525 và đây là tem nhập khẩu của máy đây WJR 2525 T1 GCS và cái à, đây là mã máy này GCAL này là mã máy còn à, à, w, e đây là cái số của cái bình của nó thì đây là xung quanh tổng thể của máy đây đấy còn bên trong của máy đây đi theo máy thì gồm có uh, đồ dụng cụ tháo mở máy này uh, lục lăng này thuốc nước vít này cờ lê này đấy đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số của máy bằng tiếng Anh đây máy được bọc ờ, rất là cẩn thận đây đây là cái tay cầm của máy này cái tay cầm của máy này thì nó cũng ờ, có một ờ, chút hơi khác khác so với máy BKR ờ, 4025 đây đây là cái tay cầm của máy nó là bếp phun thẳng nhé cái này là bếp phun thẳng đây là cái dây phun của nó dây phun thì dây một lớp vải bố vải bằng nhựa và một lớp vải rất là dẻo này. rất là bền loại dây này thì bền tuyệt đối đây là sổ bảo hành kèm theo máy thì ờ, đây thì trên máy thì nó sẽ ghi VKA ET 1018073 cái số này là cái số ờ, cái mã là cái mã bình của máy này cái mã bình đây cái mã bình nó nằm ở ngay đây VKAET 1018073 đấy nó sẽ không ờ, ghi động cơ đâu nó sẽ ghi mã số của ấy đây thì đây là chiếc máy của chúng ta máy ờ, phun nước sâu Honda WR2525 đấy thì tổng thể bên ngoài của máy thì nó cũng giống con Honda GX35 nhưng mà nó sử dụng ờ, động cơ GX25 nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan đây động cơ GX25 ờ, công suất là 1 HP 1.75 kW và lưu lượng phun là 6.9 lít trên một phút đây là cái ờ, lọc gió của nó này đây là bình xăng bên này là nhớt đấy sử dụng động cơ 4 thì xăng riêng nhớt riêng động cơ Honda Thái Lan đây là cái ờ, số khung của động cơ này đây là số khung của động cơ GX25 uh, GCALT 3521699 đây cái số khung của máy đây thì máy là số khung này thì nó trùng với số khung trên vỏ thùng nhá đấy Honda chính hãng đây cái tay ờ, cái phần điều khiển này công tắc đóng mở ờ, cái ờ, ga này tốc độ nhanh chậm và đây là điều chỉnh ờ, áp phun của nó thì cũng giống với một con máy Honda WZR 4025 thôi thì máy có dung tích bình là 25 lít đấy nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan đây là cái uh, dây đeo này cũng rất là êm đây lưng của nó và ốp lưng của nó cũng bằng à, bằng xốp cái này bằng xốp nhưng xốp xốp dẻo rất là dẻo đây cũng có chữ Honda ở đây đấy ở trên bình cũng có một dòng chữ Honda ở đây đấy đây là ghi tem à, nhà phân phối cũng như là thông số của máy uh, made in Thái Lan sản xuất tại Thái Lan đấy thì à, bên này thì có tem logo của máy này cũng như là cái này là để uh, cố định cái cái cần của mình lúc không sử dụng nữa còn đây là bên trong của máy đây là cái nắp của máy này đấy ừ, nắp rất là dày bên trong nó có một cái gioăng cao su như thế này cũng có chữ Honda đây quý vị các bạn để ý kỹ có chữ Honda ở trên ờ, nắp luôn này đấy trên nắp này cũng có chữ Honda đây là cái ờ, lọc ờ, rác của nó đấy thì đấy là những uh, điều tất cả về máy đây cái dây uh, mềm uh, ờ, bếp full cái này cũng nhìn rất là hay nhỉ? đấy cái cần phun của nó cần phun thẳng còn cái máy của Honda VW45 thì nó là cần phun nó là cần phun dạng dạng mét phun bình thường nó là bốn mét còn cái này là lại là cần phun thẳng đây chúng ta kết nối thì ờ, chúng ta sẽ lắp ờ, cả tách cầm này vào đây đấy cái dây chúng ta sẽ ờ, đây tôi sẽ bóc ra luôn cho quý vị các bạn cùng xem cái dây này thì một đầu thì chúng ta sẽ kết nối với máy đầu ra của máy còn một đầu thì chúng ta sẽ kết nối vào đây đấy một đầu chúng ta kết nối vào đây và một đầu chúng ta sẽ kết nối vào ờ, đầu ra của máy đây thì đầu ra của máy thì ờ, nó được làm bằng ờ, đồng hết này còn dưới này thì bằng nhựa giả đồng thôi đấy ở đây nó có một cái băng dán này này chúng ta vặn cái này vào đấy đây các đầu các phun ra của máy thì được làm bằng đầu hết à, bộ phun áp lực của nó bằng đầu đấy phòng thuê của máy thì ờ, như thế và lắp đặt cũng rất là dễ đấy thì ở đây là có một cái chỗ để ờ, chúng ta lắp đấy thì ờ, cân nặng của máy thì ờ, tổng cân nặng của máy là 12 cân dung tích của bình 25 lít động cơ Honda Thái Lan nguyên chiếc nhập khẩu Thái Lan động cơ Honda GX25 à, ờ, kiểu bơm cái này là cái núm khởi động quý các bạn lúc khởi động thì chúng ta đổ xăng vào đây này đổ nhớt vào đây dung tích nhớt của nó là 0,1 lít là chúng ta đổ vào đây không phải một lít chúng ta đổ vào đây còn đây là xăng còn à, đây là cái phần le gió của nó này đấy thì uh, lúc khởi động chúng ta sẽ mở le gió ra mở le gió là bật lên chúng ta sẽ mở và kéo xuống rồi chúng ta sẽ đóng thì uh, à, bắt đầu lúc khởi động chúng ta sẽ mở le gió ra đổ xăng nhất đầy đủ chúng ta có cái một núm bơm xăng bằng da ở đây bằng nhựa ở đây đấy chúng ta sẽ bấm lúc nào xăng lên đến đầy cái núm này thì chúng ta sẽ giật nổ giật lúc máy có hiện tượng nổ lên thì chúng ta sẽ đóng gió xuống và bắt đầu ờ, căn chỉnh ờ, ga ở đây ga của máy ở đây cũng như là điều chỉnh áp suất ở đây cho phù hợp với ờ, cái phun của mình với cái cái cái ý muốn phun của mình đấy thì máy được hãng sản xuất Honda bảo hành cho quý vị và bà con một năm đấy bảo hành động cơ trong phần 1 năm đấy máy Honda Thái Lan nhìn rất là đẹp đây là cái lọc gió của nó thì quý vị và các bạn à, có nhu cầu mua máy phun thuốc từ sâu Honda